Các con học sinh thân mến, cô Thủy đã giới thiệu cho chúng mình sơ đồ tư duy viết về các mùa. Cô đặc biệt lưu ý các con, sơ đồ tư duy của cô chỉ có tính chất là gợi ý thôi, chúng mình dựa vào đó viết được các ý đó là rất tốt. Ngoài ra, nếu chúng mình ừ, thấy những mùa nào có đặc trưng nào thì chúng mình nêu rõ còn những ý mà không có đặc trưng không liên quan đến đặc trưng của mùa đó thì chúng mình cũng không cần nêu ra ví dụ cô đưa ra một bài văn mẫu sau đây và các con sẽ cùng theo dõi nhé mùa xuân đã đến mùa xuân ở quê em thật đẹp đó chính là câu giới thiệu về mùa xuân bạn muốn nói đến mùa xuân nên bạn đã giới thiệu Mùa xuân quê em thật đẹp. Những cành đào đua nhau khoe sắc thắm, hoa hồng, hoa huệ bừng nở trong nắng sớm ban mai, mùi hương tỏa ra thơm nức. À, ở đây bạn đã chưa vội nói về bầu trời, về mà thời tiết mà bạn nói đến đặc trưng nhất của mùa xuân đó là muôn hoa khoe sắc thắm, trong đó có hoa hồng, hoa huệ, hoa đào, hoa mai là những loài hoa rất đặc trưng của mùa xuân. Tức là thứ tự của bạn đã không theo đúng thứ tự trình tự của cô đã đưa ra nhưng vẫn hợp lý đúng không nào? Và tiếp theo, không khí xe lạnh của mùa đông đã được thay thế bằng không khí ấm áp của mùa xuân. Ở câu này, bạn đã đưa hình ảnh mùa xuân với không khí ấm áp nhưng ngoài ra bạn còn so sánh không khí ấm áp của mùa xuân với không khí xe lạnh của mùa đông nữa chứng tỏ là đã có một nguồn nhiệt tỏa ra khiến cho mùa xuân trở nên ấm áp hơn mùa đông